ở dưới quê mới lên tôi ở dưới quê mới lên lên sài gòn để không còn lâm nhông tôi lên sài gòn tìm bao hy vọng tôi lên sài gòn để được thành công tôi ở dưới quê mới lên ở dưới quê mới lên tôi ở dưới quê mới lên nhìn xe hơi nó đi tôi tưởng cô dâu nó phi ấy ấy ấy ấy quê mới lên tôi không biết gì Tôi ở miền Tây quanh năm bên ruộng đông Hôm nay lên Sài Thành tìm kế xin nhai Mong ngày mai sẽ được như bao người Xe hơi nhà lầu áo quần bành như ai Người dân quê tôi coi tôi là chàng khờ Tôi khờ thật đó nhưng mà có lắm người thương chất phát cô bác quê mình miền tây quê tôi đồng đúa mênh mông cò bay thẳng cánh cá lội đầy sông bên kia con nước suối dòng có người em gái mà tôi đã thầm thương miền tây rồi sẽ nhớ chàng khởi lạ tôi Đến đây thì không say không về Nhưng chớ quên câu thề yêu mãi miền Tây Ở dưới quê quay lên Tôi ở dưới quê quay lên Nhìn vô trong quán ba sặc Xin nhắc đến nhắc ca la la la la Nhìn người ta hét la Tôi tưởng cũng định <laughs> dưới quê mới lên Tôi ở dưới quê mới lên Nhìn ăn mặc hở hàng Tôi cũng là dân cái pan ăn án ăn an Trời đất ơi Chém chút xíu tôi lại cho tiền Ở dưới quê mới lên Tôi ở dưới quê mới lên Yeah yeah Yeah yeah Ở dưới quê mới lên tôi ở dưới quê mới lên Nhìn cây kem bốc hơi tôi tưởng cây kem nó sôi tôi sợ phỏng tay Từ vùng quê mới lên tôi khờ quá trời Tôi ở miền Tây quanh năm bên ruộng đông Hôm nay lên Sài Thành tìm kế sinh nhai Mong ngày mai sẽ được như bao người Xe hơi nhà lâu áo quần bành như ai Người dân quê coi tôi là chàng khờ Tôi khờ thằng đó nhưng mà có lắm người thương Thương tôi vì tính tôi ngoan hiền Thật thà chất phát như cô bác quê mình Miền Tây Quê tôi đồng đúa mênh mông Cò bay thẳng cánh cá lội đầy sông Bên kia con nước suối dòng có người em gái mà tôi đã thầm thương miền tây quê tôi ai tới quê tôi đi rồi sẽ nhớ chàng khởi lạ tôi đến đây thì không say không về nhưng chớ quên câu thề yêu đây thì không say không về nhưng chớ quên câu thề yêu mãi miền tây ở dưới quê mới lên tôi ở dưới quê mới lên nhìn ông tây ông xăm tôi tưởng nó ổng giác hơi trời đất ơi từ miền quê mới lên tôi sợ quá trời ở dưới quê mới lên tôi ở dưới quê mới lên nhìn hai đứa nó hôn tôi hai đứa cắn nhau tôi tính lại can Vừa tới nơi trời ơi tôi đây hú hồn <laughs> Tôi ở dưới quê mới lên mà